Xin chào quý vị và các bạn Xu hướng nào cho thị trường tuần tới Thì trong video này à, Dũng cùng à, các bạn cùng nhau để phân tích xem là Trong thị trường tuần tới thì nó sẽ có những cái điều gì diễn ra Để cho chúng ta có thể quan sát và biết rằng là Chúng ta nên tham gia hay là chúng ta thoát ra khỏi thị trường à, Cơ hội thì chúng ta thấy là thị trường lúc nào cũng có cơ hội Tuy nhiên thì thời điểm nào tham gia và thời điểm nào thoát ra khỏi thị trường đó là một phần quan trọng giúp cho chúng ta có thể thành công trên thị trường chứng khoán xin chào quý vị và các bạn <clears throat> xin chào Bùi Yến xin chào <clears throat> anh chị em đang có mặt trong buổi live stream hôm nay nếu bạn đang có mặt thì hãy comment vào ô chat là để chúng ta cùng giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Xin chào Tùng Trịnh Xin chào anh chị em Xin chào Phương Ok xin chào Hoàng Hữu Công à, Chúng ta có khoảng 200 người thì chúng ta bắt đầu vào Xin chào Việt VNA <clears throat> Xin chào Hoàng Tùng Xin chào Trần Hương Xin chào Nguyễn Loan. Đây là biểu đồ của thị trường chung. <coughs> Xin chào Nghiêm ờ, Đặng Quốc Nghiêm. Thì ờ, có lẽ là chúng ta sẽ ờ, đợi thêm một vài phút nữa để các bạn vào đông đủ thì chúng ta bắt đầu à, chúng ta nhớ là khi mà chúng ta đầu tư có hai cái phần mà à, chúng ta cần lưu ý <clears throat> thứ nhất là gì ạ vùng kháng cự và vùng hỗ trợ Thế thì câu hỏi là nếu mà thị trường gặp vùng kháng cự thì các bạn nên làm gì chưa nói là tốt hay xấu nha theo các bạn là nếu chúng ta các bạn nếu mà các bạn gặp cái vùng kháng cự thì các bạn nên làm gì ạ và thứ hai là nếu các bạn gặp vùng hỗ trợ thì chúng ta nên làm gì nên cái cái đầu tiên chúng ta chưa cần phải phân tích ở ờ, một cách gì ạ kỹ lưỡng nhưng chúng ta hãy gì ạ quan sát xem là à, thị trường nó đang gặp cái vùng nào và chúng ta cần phải nhìn một cách khách quan à, Dũng biết rằng là khi mà quá trình hồi thì có nhiều cổ phiếu được 5 10 phần trăm thậm chí là nhiều hơn nhưng tuy nhiên thì bây giờ cái góc nhìn là chúng ta nhìn về tổng quan chứ không phải chúng ta nhìn về gì ạ à, một hai ngày thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có cái góc nhìn khách quan à, trước khi chúng ta nhìn vào thì có lẽ các bạn nhìn thấy ạ xin chào bạn tĩnh thì đầu tiên đây là một cái biểu đồ của thị trường chung à, mình à, quan sát theo biểu đồ tuần cho nó dễ <clears throat> như chúng ta đã biết thì nếu chúng ta nhìn vào trên cái biểu đồ tuần tạo đáy thì chúng ta có một tuần khá là tích cực đúng không ạ vì có dòng tiền lớn dòng tiền lớn đã tham gia vào thị trường à, tuy nhiên thì trên cái biểu đồ mà trong những cái tuần gần đây sau khi mà chúng ta thấy là có những tuần giảm liên tiếp diễn ra thì cái tiệc tuần hồi phục sau Tết Nguyên đán là một cái tuần hồi phục và trong quá trình hồi phục này thì chúng ta thấy là khối lượng tuy rằng là chúng ta thấy là có khối lượng nhưng khối lượng ở tương đối thấp thấp hơn trung bình 50 ngày ở vị trí trên đó chúng ta nhìn thấy là phía trên này thì chúng ta thấy là một lượng lớn cổ phiếu đang bị mắc kẹt ở phía trên đây chúng ta nhìn trên biểu đồ tuần cho nó dễ vậy để đảm bảo cho cái việc mà vượt qua cái đỉnh này thì cổ phiếu nó cần này, hấp thụ toàn bộ những cái số lượng cổ phiếu tạo đáy cũng như là hấp thụ toàn bộ những cái người nhà đầu tư người ta bị thua lỗ ở phía trên này nên chính vì vậy thì ở trên cái biểu đồ này chúng ta nhìn thấy là toàn bộ những nhà đầu tư đang bị thua lỗ phía trên này rất là lớn nên cái việc lúc này là lúc mà gì ạ à? cái lượng cung cầu ở đây là cần phải hấp thụ hết à, chúng ta có thể nhìn lại góc độ đây chẳng hạn khi mà chúng ta nhìn thấy là à, một cái quá trình mà chúng ta gọi là tạo đáy thì đáy đơn giản thôi là đáy sau cao hơn đáy trước đỉnh sau can đỉnh trước thì đây là cái đáy đầu tiên và khi nó đi lên thì chúng ta thấy là nó đã có quá trình test lại việc mà chúng ta thấy là đây là một cái điểm mua khi mà nó vượt qua đỉnh thì đây chúng ta gọi là có quá trình hồi ngắn hạn các bạn nhá quá trình hồi ngắn hạn à, tuy nhiên thì chúng ta thấy là nếu về góc độ nào đấy đáy này so với đáy này thì đáy này là cao hơn đúng không ạ để đảm bảo cho cái việc mà quá trình này nó đi lên tăng tiếp thì nó cần phải có cái sự xác nhận vượt qua cái đỉnh phía trên này à, vượt qua cái đỉnh phía trên này với gì à để vượt qua đỉnh này thì ở đây chúng ta nhìn này để vượt qua đỉnh này thì ừ, khi các bạn học về VSA hoặc là học cái phương pháp đầu tư của Wilmer thì vượt qua đỉnh thì bắt buộc nó phải tạo ra khối lượng lớn nha bắt buộc nó phải tạo ra khối lượng lớn để vượt qua đỉnh với khối lượng lớn là khoảng bao nhiêu ạ ở đây chúng ta thấy nhá chúng ta nhìn thấy là với chúng ta tính một cái khối lượng là thấp nhất đi thấp nhất đi ở trong quá trình trên vùng cản này à, ờ, thay vì khối lượng này là khối lượng lớn thay vì khối lượng này chúng ta lấy một khối lượng thấp nhất đi ạ là khoảng độ đây là khoảng hơn con số này là thế nào số dưới này là không chính xác lắm thì giả sử chúng ta đã có một cây nến này đi một cái khối lượng đi thì nếu trong trường hợp nó vượt qua cái cái cái khối lượng này thì rõ ràng là gì ạ nó cũng là một cái thách thức đúng không nó còn một cái thách thức còn tuy nhiên thì vượt mà để vượt qua cái khối lượng này là một cái gì ạ rào cản lớn khi mà thị trường nó đang gặp cái vùng cản mà khi gặp ra vùng cản thì chúng ta thấy bắt đầu này nó có một cái khi nó hồi phục thì bắt đầu có một cái đợt dừng không gì ạ à, không tăng thứ hai là kéo không có khối lượng này ạ à. hôm qua nếu các bạn theo dõi kênh của DVD thì Dũng có nói rằng cái việc điều chỉnh nó sẽ diễn ra Dũng biết là nhiều bạn sau khi xem kênh thì rõ ràng là hôm nay nó tăng nên bạn rất là sót ruột bạn mua vào đúng không ạ không biết ai đã thấy rằng là <clears throat> hôm qua xem kênh này sau đó thì khi mà chúng ta thấy là thị trường bắt đầu nó hồi á nó tăng mạnh thì chúng ta thấy sót ruột và chúng ta mua vào mà nếu anh bạn nào có thì có thể comment số 1 ạ à à, cái câu chuyện này cũng giống như ngày xưa Dũng đấy ạ bởi vì cái việc mà mình thấy rằng là rõ ràng mà nó điều chỉnh mà tại sao nó lại lên nên thường là chúng ta sẽ gì ạ xót ruột trước đây thì à, việc cái tâm lý như này thì Dũng gặp gặp phải rất là nhiều lần khi mà khi mình mình nghĩ rằng là thị trường nó lên nhưng sau sau đó lại giảm thì đấy là lý do <clears throat> Dũng thấy rằng là cái cái quá trình này là quá trình mà à, nhiều nhà đầu tư mắc phải à, thế thì bây giờ câu chuyện đây là nếu một cái quá trình này nó tăng chúng ta cứ tính một cái quá trình tăng đi ạ thì chúng ta cứ tìm một khách quan đó là gì ạ một cái mô hình vai đầu vai các bạn nhớ nhá cái mô hình vai đầu vai đây là cái vai này đây là một vai và đây là một vai thì quá trình này với khối lượng lớn như này đây khối lượng rất lớn này thì nó không thể tăng ngay được nếu tăng ngay thì khả năng thất bại rất là cao nha bạn nha nếu tăng ngay khả năng thất bại rất là cao nên nếu mà quá trình này nó phải tích lũy thế thì ở trong quá trình tích lũy này thì rõ ràng nó cần một cái cái gì ạ một cái cái lượng lớn của cổ phiếu đây cần phải gì ạ phải hấp thụ hết đây là lượng lớn lượng lớn cổ phiếu ở phía trên này tại vì đây là lượng lớn cổ phiếu họ phải hấp thụ hết và quá trình này nó cần một cái quá trình siết chặt à, để chúng ta hiểu hiểu rõ hơn chúng ta nhìn rõ hơn à, thì chúng ta có thể dựa trên vn 30 chúng ta cũng thấy là à, nếu các bạn mà học của dvd thì các bạn nhìn thấy đây là phân phối nó hồi như này một cây nến rất là lớn nhưng nó hồi khối lượng không có thì những cái này thì dũng gọi là phân phối phân phối là đầu phiên tăng cuối phiên giảm khối lượng cao hơn lúc trước gọi là phân phối cái thứ hai là phiên hôm qua tăng khối lượng lớn so với tức là về trung bình thì ở gần đây nó là cũng là khối lượng lớn nhưng nếu mà so với trước đó thì không không nói đáng kể nhưng hôm nay chúng ta là khối lượng lớn hơn thì chúng ta gọi là quá trình này quá trình phân phối thế thì nếu quá trình này này nó liên tục tiết ra trong một cái nền lớn nhé các bạn nhớ này trong một cái nền lớn đây là nền rất lớn thì quá trình diễn ra phân phối hàng tuần thậm chí nhiều hơn trong một cái nền nhỏ nó hồi này thì nếu mà quá trình phân phối có thể ba bốn phiên có thể bốn phiên thì cái việc mà nó tiếp tục hồi nếu quá trình hồi mà gì ạ à, nó không có khối lượng và giảm khối lượng lớn hơn thì việc mà bị gãy kênh nó sẽ xảy ra lớn nhá các bạn nhá đây là các bạn lưu ý cho Dũng một cái điều này tại vì nếu các bạn không hiểu rõ thì nó có một tình trạng là các bạn sẽ thấy rằng là hôm trước nói điều này hôm sau nói lại nó khác nhưng các bạn phải hiểu rõ một cái điều này đúng không các bạn nhớ này phải hiểu rõ một cái điều này tức là khi mà đây là quá trình phân phối một này kéo lên phân phối hai này đây là cái quá trình gặp cản thôi ạ nếu quá trình này mà nó kéo lên khối lượng thấp mà tiếp tục giảm khối lượng lớn thì khả năng nó sẽ gì ạ test lại cái vùng đáy này một số trường hợp thậm chí là test lại cái đáy dưới đúng không test lại cái đáy dưới thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu mà các bạn đầu tư gọi là đầu tư chung và dài hạn thì các bạn có mua cổ phiếu hay không thì ở đây các bạn nhìn thấy là trong quá trình mà test lại đáy này thì sẽ có rất nhiều cổ phiếu sẽ gì ạ à? nó sẽ test lại và nó rẻ thì các bạn sẽ tùy vào các bạn có thể đầu tư nhóm cổ phiếu nào thì các bạn có thể mua còn cách mua như thế nào thì trong một vài ngày tới Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là đầu tư giá trị nhưng sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để tìm ra cái đáy thấp nhất ở đây các bạn hiểu đơn giản này này tức là bạn chọn một cái cổ phiếu tốt nhưng hiện tại nó đang bị hơn mệnh giá hay là giá trị thực của nó và chúng ta sử dụng cái phương pháp phân tích kỹ thuật để tìm ra đáy thực tế của nó thay vì chúng ta mua cổ phiếu nó vẫn đang ở trên trời nên đấy là cái mà các bạn lưu ý thế thì bây giờ chúng ta đang sang đấy là nó kéo lên thì trong trường hợp nó test về đây thì điều tuyệt vời đúng không với chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn tại vì năm 2022 này 23 này thì Dũng nhận thấy rằng cái việc mà gì ạ thị trường có thể trong một hai quý đầu nó sẽ có cần thời gian để tái tích lũy trước khi nó bước vào một chu kỳ cao chu kỳ mạnh hơn bởi vì lúc này chúng ta cần gì ạ có những cái có gì ạ cần phải có những cái cổ phiếu hay là cần phải kích thích kinh tế đúng không ạ thì lúc này chúng ta phải phân tích được à, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại về thị trường xem là thực tế nó như nào à, giả sử như một bạn có hỏi là Dũng phân tích cái dòng này trước đúng không nhưng trước khi phân tích dòng này trước thì chúng ta phân tích vào những cổ phiếu uh, có sức mạnh về giá trước xem là thị trường nó có ổn định không như Vietcombank xem là vậy Vietcombank đây cổ phiếu hồi nhá các bạn nhá đây là hồi thì nó gặp cái cản này đây là cái cản nó hồi gặp cái cản này thì cái cái xác suất để vượt qua cản đây chúng ta gọi xác suất vượt qua cản lớn này đây cái cản lớn Đấy, vượt qua cái cản này thì rõ ràng là cái xác suất để vượt qua cản này nó sẽ gì ạ cần thêm thời gian tại vì cái việc mà nó lên mà chúng ta thấy là khối lượng lên rất lớn khi mà cổ phiếu khối lượng lớn thì không lên được sao đấy thế thì câu chuyện là khả năng điều chỉnh rất là cao ở ờ, chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu như là VB Bank hôm qua nói rồi đúng không các bạn nhìn thấy cũng không biết là cổ phiếu hôm qua nhưng hôm nay nào nhưng hôm qua cũng nói là khả năng điều chỉnh thử xem là có điều chỉnh không VB Bank thế thì đây là chúng ta thấy là nó lên này à, nó lên nhưng nó lỏng lẻo nó không lên được Đấy, cổ phiếu lên nó lỏng lẻo không lên được nên các bạn thấy là khi mà cặp cổ phiếu nó lỏng lẻo thì các bạn lưu ý là nó rất khó để đi xa nha Đấy, thì, thì câu chuyện là nó nó đi trên cái vùng cản này là vùng cản rất lớn nên nó không đi được xa chúng ta thấy là BIDB xem nào cũng tương tự như vậy ở đây là cái cản lớn đây là cái cản khối lượng lớn vậy bây giờ chúng ta đấy là một cái khối lượng lớn tương tự như vậy nhưng giá thì nó không tăng đủ mạnh chứ nó đang rất yếu vượt đỉnh ở khối lượng thấp hơn nha khối lượng thấp hơn mà giá lại không tăng bằng thì nó là yếu bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này Đây là đây đỉnh thứ nhất này lần này vượt đỉnh nhưng rõ ràng phía dưới này khối lượng lớn nên vượt đỉnh là thất bại lần thứ hai vượt đỉnh nhưng khối lượng ở đây nó thấp nên nếu mà khối lượng thấp mà nó vượt đỉnh thì rõ ràng là gì ạ à? chúng ta cần phải lưu ý trong trường hợp nha, trong trường hợp mà nó tạo ra khối lượng lớn ở đây thì điều mà chúng ta thấy là cái xác suất thành công rất là cao nhưng nếu mà cái khối khối lượng này này nó lớn mà giá không tăng thì chúng ta phải lưu ý nha nên cái sự xác nhận giá ở đây là các bạn lưu ý là xác nhận giá cuối lượng phải rất là lớn để cho chúng ta biết rằng là cái quá trình này tăng mạnh hay không bởi vì một cổ phiếu thì nó gặp cái cản đây là một cái gì ạ cản rất lớn ở phía trên này nên để vượt qua cái cản này thì nó cần phải có nguồn lực có động động lực rất lớn nó mới lên được à, chúng ta nhìn thấy CTG cũng tương tự như vậy à, ACB ta cũng nhìn thấy là bây giờ nó vừa nó gặp cái cản này mà khối lượng thì nó không đạt hoặc là khối lượng hôm nay thì nó cao hơn một chút nhưng rõ ràng là gì ạ cái biên độ của nó không lớn cái biên độ tức là cái giá của nó tăng không không lớn nên rõ ràng là nó đang gặp cái cản trở lớn à, chúng ta nhìn thấy như Techcombank cổ phiếu rất là gì? ạ Techcombank đấy thì chúng ta thấy cũng tương tự như vậy tức là khi đi lên đây hôm nay khối lượng lớn nhưng rõ ràng để vượt qua cái cản này nó là một thách thức rất lớn của cổ phiếu này Liên Việt Postbank cũng tương tự như vậy à, Liên Việt Postbank thì hôm nay có một cái khối lượng lớn thì theo các bạn nếu khối lượng lớn như này là tốt hay là không tốt à, các bạn nhìn nhá theo các bạn khối lượng lớn như này là tốt hay là không tốt ạ bạn thực lê ạ khối lượng lớn như này là tốt hay là không tốt Đấy, hôm nay khối lượng rất lớn thông thường như này các bạn ạ khi bình thường nhá giả sử các bạn có điểm mua này nó hồi đây là xử đây là gọi là một điểm mua đây là một điểm mua về căn bản thì đây là một điểm mua rất tuyệt vời nhưng nếu khối lượng nó quá lớn thì các bạn lưu ý nhá nếu khối lượng nó quá lớn so với bình thường thì chúng ta cũng thấy là nó không không ổn lắm nha nếu nó khối lượng quá lớn nhá đấy thì không biết các bạn như nào nhưng nếu khối lượng quá lớn nó sẽ không ổn lắm chẳng hạn như là cái cổ phiếu đây là sử đây đi được vượt qua đỉnh thì khối lượng nó cũng chỉ vừa vừa thôi ạ nhưng nếu mà nó quá lớn thì nó không ổn lắm nha nó <coughs> quá lớn chúng ta có SSI xem nào SSI như này là yếu nhá chúng ta nhìn này như này là yếu bạn thấy này nó hồi như này là yếu chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu nó là yếu uh, ờ, VND xem nào Đấy, VND tức là nhất khối lượng nó lớn như này các bạn này nếu đi ngang khối lượng lớn như này thì nó là yếu chúng ta nhìn dòng dòng chứng khoán yếu HCM HCM Đấy, HCM kéo lên này dao động lớn này lại phân phối này thì cũng lại yếu Đấy, yếu các bạn đừng có nghĩ rằng là bây giờ nó cứ mỗi lúc bảo yếu như hôm sau nó hồi lên tí hôm sau nó hồi lên tí này đừng có mua tại vì nó yếu là nó không lên tất cả những cái câu chuyện này chúng ta đã gặp rất nhiều đây rồi Đấy. nó lên này nhưng thất bại khối lượng lớn không khối lượng lớn mà thất bại khối lượng lớn đấy. đấy thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là những cái vùng phía trên này phân phối liên tục thì quá trình này lại tiếp tục phân phối tưởng là lên tích lũy nhưng đây thực tế là phân phối đúng không hello bao nhiêu bạn biết cái quá trình này là quá trình phân phối ạ à? thì comment số 1 ạ à? làm sao để biết quá trình phân phối này đây là kéo lên này lượng thấp giảm khối lượng lớn kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng lớn thì nó gọi là phân phối thế thì nếu cái quá trình này phân phối nhiều thì nó có thể bị gãy nếu bạn biết cái quá trình trong một cái à, phiên như này chúng ta có thể nhìn thấy quá trình phân phối <clears throat> thế thì nhìn chung là chúng ta thấy là một vài cổ phiếu trong cái nhóm này hạn như thế thì rõ ràng là cái khối lượng ở phía trên này lớn mà đã là lớn thì nó không lên được các bạn thấy là khi mà cổ phiếu cổ phiếu này bắt đầu gì ạ đây là đây nha khối lượng lớn này đấy nó phải siết chặt mất rất nhiều thời gian nhưng giả sử trong trường hợp này nó là có một quá trình tích lũy ở cây trên này, quá trình tích lũy cân trên giả sử đây là điểm mua này thì khối lượng nó chỉ bình thường nhé đấy, điểm mua sau đó gần đỉnh Đấy, gần đỉnh thì khối lượng bắt đầu nó lớn hơn à, chúng ta nhìn thế thì ờ, trong cái nhóm về chứng khoán thì hiện tại chưa thấy cổ phiếu nào có đủ cái tiềm năng tăng mạnh trong lúc này à, dầu khí đi BSR đúng không BSR BSR thì mình nếu nhìn ở trên biểu đồ tuần nhé thì rõ ràng là nếu mà nhìn về góc độ nào đó hồi này trong quá trình hồi so với này thì rõ ràng là quá trình này giảm giảm giảm và cái quá trình hồi này nó cũng chưa chưa chưa nó chưa rõ ràng lắm đây nếu phía trên này là cái đỉnh rất lớn và cái quá trình hồi này nó cũng chưa rõ ràng lắm PBS PVS PVS thì nó đang cần thêm thời gian tích lũy PVC hôm qua có bạn nói PVC PVC PVC đây chúng ta thấy là khối lượng lớn này nó đang test lại nếu quá trình test lại test nó phải khối lượng nhỏ các bạn nhé test nó phải khối lượng nhỏ thì lúc này chúng ta mới tính còn test mà khối lượng lớn thì thôi hiểu chưa tức là khi mà test một khối lượng lớn thì thôi chúng ta nhìn đó, đây là phân phối này phân phối tiếp này đấy, đây phân phối đây những cái đợt này phân phối liên tục nên nó lên thì những nhà đầu tư bán còn test lại khối lượng thấp thì ok PLX LX PLX thì nếu bạn có điểm mua đây thì tạm thời là ok nhưng nếu mà thị trường giảm thì những cổ phiếu này nó cũng không cho chúng ta kiếm lợi nhuận đâu Đấy, PRX Pau đúng không cổ phiếu này cũng ok khối lượng lớn này các bạn nhá đang đi này khối lượng lớn tốt test lại cần test lại nhá Vừa vời nhá test lại test lại thì cổ phiếu này là tiềm năng à, đây là cổ phiếu tiềm năng nếu mà nó đang tức là sau khi nó tạo đáy nó hồi thì đây là cái điểm tiềm năng của chúng ta test lại đấy p vào thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy mọi cái phải phân tích xem là mọi người cứ nói là cổ phiếu tăng này tăng một phiên này về lại về mo rồi đấy về mo nha đi tăng bao nhiêu rồi đường thấp về mo chúng ta lấy thêm một cái như là FPT xem nào nó đang ở đâu FPT thì tăng được một phiên đấy, tăng một phiên nhưng còn về mo hay không thì chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng là chỉ cần về một phiên mà giảm là về mo điểm này thì có thể là điểm mua tốt nhé điểm này gọi là điểm mua tốt siết chặt ở đây bình thường nó dao động lớn ở đây đây gọi là siết chặt thì điểm này gọi là điểm mua tốt điểm mua tốt ạ à, chúng ta còn gì nữa thử vài cổ phiếu blue chip ạ blue chip thì chúng ta còn VIX đúng không VIX à, VIX thì có điểm nhấn dấu ấn nếu mà hiện tại nó đang này test lại test lại thì xác nhận thì ok nhà test lại xác nhận ok thì cổ phiếu này ok thì đợi thêm thời gian Đấy. Đấy, thế thì chúng ta phân tích kể cả VHM VHM thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng phía trên này là gì ạ cản rất lớn đây là nó test lại đây có điểm gọi là mua sớm thì quá trình này nếu mà siết chặt như này thì các bạn nếu nó hồi thì các bạn có thể điểm mua sớm nhỉ? nếu nó tăng mạnh các bạn có thể tạo mua sớm này khối lượng lớn này tại vì mỗi lần nó test này test này thì nó không có ra hàng test thì đây là có thể điểm mua sớm Đấy, mua sớm à, chúng ta nhìn với HPG đi một vài cổ phiếu blue chip ạ blue chip thì rõ ràng là vùng này hồi khối lượng thấp như này thì không an toàn nha hồi khối lượng thấp này không an toàn Đấy. nó phải vượt qua cái này thực ra nếu mà giả sử mua cổ phiếu này thì nó phải vượt qua đỉnh ạ có mua luôn không ạ vượt qua đỉnh có mua không ạ theo các bạn vượt qua đỉnh có mua không theo chúng ta vượt qua đỉnh có mua không vượt qua đỉnh không mua nha vượt qua đỉnh không mua và hãy gì ạ à? phải đợi siết chặt đợi test lại phải đợi test lại thì lúc ấy chúng ta mới tính Đấy, đợi test lại đây một vai như vai này nó hơi lỏng nên chúng ta phải đợi test lại thế thôi Đấy, thì, thì chúng ta gì ạ à? hay là Novoland thì cổ phiếu này là đi dài hạn nhé cổ phiếu này có thể sau này là biến mất thị trường nha biến mất thị trường CDO ngày xưa là cặp giống CDO này biến mất thị trường này bạn hiểu không ạ CDO đó cổ phiếu này rất mạnh nó tăng rất mạnh này ấy sau nó biến mất thị trường thì những cái cổ phiếu PCO PDR sau này nó cũng biến mất trên thị trường các bạn phải hiểu đơn giản nó như thế đấy hiểu chưa bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này thì comment số 1 ạ à. những cái cổ phiếu này nó gần như sẽ biến mất trên thị trường PDR cái nhóm bất động sản chúng ta cũng để ý một chút năm tới nha cái nhóm này năm tới là đang gặp rất nhiều rủi ro DG đang rất là xấu khi mà nó hồi như này là rất là yếu nha. đang rồi hồi nó rất là yếu như này khả năng nó giảm giảm gãy đáy là, là khả năng rất là cao nha, gãy gãy đáy cao kể cả những cổ phiếu như L14 khả năng tiếp tục phân phối liên tục đây ạ chúng ta biết rằng là bản thân là gì ạ chủ tịch hội đồng quản trị tất cả người nhà họ cũng bán ra thì không có lý do gì cổ phiếu này không giảm thêm cả đấy là 14 đang phân phối liên tục ở đây à? phân phối liên tục ở đây chúng ta còn gì nữa là CEO EO cũng tương tự như vậy đây nó lên nó hồi này khối lượng rất là xấu không lên được phân phối liên tục ở đây thì khả năng này nó giống như là gách các bạn nhìn thấy cổ phiếu gách giai đoạn trước đây cổ phiếu gách cổ phiếu Grex đợt này có điểm mua nhưng tất cả cái đoạn trước nó giống như này này thỉnh thoảng nó có GAG Grex ạ G Grex Đấy, các bạn nhìn thấy thỉnh thoảng nó có điện hồi nhưng tuy nhiên thì nó hồi này nó lại rơi tiếp này nó phân phối những kiểu này mà tất cả những cổ phiếu bất động sản nó đang phân phối kiểu này nên nó rơi tiếp Đấy. và cách thì phân phối như này thì rơi tiếp nha các bạn nhớ này này có một cái mà chúng ta đang uh, rất nhiều bạn cũng biết được cái này khi mà quá trình nó kênh xuống này các bạn nhớ là kênh xuống này thì trong trường hợp nó hồi hồi một khối lượng thấp thì nó sẽ giảm tiếp à, hồi một khối lượng cao mà phân phối đỉnh thì nó giảm tiếp hồi khối lượng cao phân phối đỉnh nó giảm tiếp giảm mà đi ngang giảm mà đi ngang thì nó gãy tiếp giảm này đi ngang gãy tiếp bao nhiêu bạn biết điều này comment số 2 lần đầu tiên biết này tức là nếu mà nó giảm mà đi ngang này nó gãy tiếp thì tất cả những cổ phiếu như là DG các thứ là nó giảm đi ngang thì kể cả sa, nó giảm mà đến đi ngang yếu như này thì gãy tiếp đi ngang tức là khi nó giảm tức là cái cái vấn đề là không có lực đỡ thì nó gãy tiếp nên khi mà gặp những cái cổ phiếu giảm đi ngang này đấy, giảm mà đi ngang này gãy tiếp giảm đi ngang gãy tiếp đấy, các bạn nhé giảm đi ngang gãy tiếp đi ngang gãy tiếp giảm đi ngang gãy tiếp hiểu rõ chưa đấy, thế thì thế thì nếu mà giảm đi ngang gãy tiếp thì tại sao chúng ta lại bắt đáy tại sao chúng ta bắt đáy tại sao chúng ta lại trung bình giá xuống nên bây giờ chúng ta có cái tết mà bây giờ gì ạ à? cứ đầu tư mà không biết là chúng ta mất hết đấy chúng ta xem một vài cổ phiếu VCS đấy ạ à. VCS VCS cổ phiếu này thì phân phối này và lên này thất bại này thì chỗ này khó lên nên cái việc mà chúng ta không mua được ở cái nhịp trước thì mình nhịp này mua là rất khó để thành công thì ở đây các bạn có hỏi thì tất cả mọi thứ bạn lưu ý này, này nếu bạn không mua được cái phiên hồi phục hay bùng nổ theo đà này thì những đợt mua này xác suất thất bại rất là cao Đấy. cái quá trình hồi này nó cũng mang tính là yếu nha hồi này rất là yếu nên lần trước này các bạn nhìn đấy nó kéo lên này đấy, sau khi giảm kéo lên nó kéo lên những cái lần như này đấy nhưng về Trung cuộc chúng ta theo dõi thì rất nếu chúng ta nhìn tổng thể rất khó ai có thể kiếm được lợi nhuận ở đây bạn nhá rất khó ai có thể phía trên này như nhá phía trên lượng lớn nhà đầu tư phía dưới này bị thua lỗ hồi thì cũng chỉ được một lượng nhỏ thôi thì chúng ta thấy là thua lỗ rất nặng BCC đấy BCC thế thì cổ phiếu này là cổ phiếu tuyệt vời nhá đây là điểm mua này thế thì bây giờ cái cổ phiếu của bạn này điểm mua mua xong thì nó test lại đây là cổ phiếu mua xong test lại để ý sau này nhá thì ban nãy Dũng có chia sẻ một vài cổ phiếu các bạn lưu ý là những cổ phiếu này mua xong này Đấy, vai đầu vai mua xong đây là điểm mua thì nó test lại thì chúng ta sẽ có cơ hội nhá BCC mua xong test lại có cơ hội đấy ở trước khi mà phân tích thêm một vài cổ phiếu nữa thì uh, trong một vài ngày tới tức là tuần sau thì Dũng có một chương trình là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng bạn nào uh, Ờ, muốn quan tâm về khóa học này đều là khóa học hoàn toàn miễn phí để giúp cho chúng ta có cái tư duy đúng trong đầu tư thứ hai là giúp cho chúng ta định hướng trong cái cái cái ờ, hướng đi đúng để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và đặc biệt là giúp giúp cho chúng ta biết là cách làm sao để chúng ta uh, học để trở thành những nhà đầu tư và các bạn có thể đăng ký ở phần bên dưới để Dũng có thể hỗ trợ các bạn uh, chúng ta sẽ xem một vài cổ phiếu xem là nó như nào cổ phiếu DHG ờ, đúng không cổ phiếu này thì ờ, nếu mà cổ phiếu là nó phân phối lớn như này thì thôi bỏ qua tức là biến động lớn thì thôi bỏ qua có thể nó lên nhá nhưng chúng ta sẽ không mua uh, ờ, KSB tương tự như vậy KSB đây nó lên này thì nếu mà nó lên vùng này biến động lớn thì thôi bỏ qua để nó test lại chúng ta tính tiếp nha bỏ qua test lại tính tiếp còn nhiều cổ phiếu khác nữa tóm lại là gì ạ à? để cho chúng ta hiểu rõ hơn về đầu tư cái gì mua như nào thì trong thời gian tới Dũng sẽ tập trung sẽ chia sẻ cho các bạn cái tư duy cái hướng đi các bạn làm sao để biết khi nào cổ phiếu tạo đáy biết khi nào cổ phiếu mà à, kênh xu hướng như nào chọn lựa chọn cổ phiếu ra sao à, ví dụ như là giả sử như là nếu cổ phiếu à, Hòa Phát HPG tốt như này thì Dũng có đầu tư không không chỉ đầu tư theo đây là điểm mua mà nếu nó tốt như này thì những cái nền giá này nó nó gì ạ à? nó xấu thì mình sẽ gì ạ à? một là gì ạ à? cái nền giá nó phải siết chặt lại hai là nên điều chỉnh điều chỉnh nếu điều chỉnh mà giữ được nền giá thì mua còn điều chỉnh mà không giữ nền giá thì không không mua Đấy, câu chuyện là như vậy à, cuối cùng là cái cổ phiếu của các bạn à, Thanh Hà giả sử như cổ phiếu của bạn đây là chẳng hạn như thế bạn nhìn thấy này này phía trên này là cái vùng cản lớn này khi gặp cản lớn của cổ phiếu chúng ta này lên này khối lượng lớn lần thứ nhất thất bại nhé nhìn này khối lượng lớn nhỏ thất bại lần thứ hai cũng thất bại thì nó gãy là đương nhiên nhưng mà lần thứ ba đây lần thứ ba nhé khối lượng lớn nó không vượt qua đây được nó thất bại vậy nếu các bạn muốn mua ở đây thì nó rất là lỏng muốn mua ở đây rất lỏng thì cái quan trọng nữa nó phải xác nhận ở đây Đấy, nó phải xác nhận rất là mạnh thì nó mới lên được đấy là lý do các bạn lưu ý thì ờ, đây là Dũng sẽ còn tiếp tục phân tích cho chúng ta cái cách để chúng ta lựa chọn lọc lẻo như nào trong những video tới thì trước khi mà kết thúc hôm nay thì bạn đã quan tâm đến cái khóa học hành trình trở thành đầu tư siêu hạng yeah. thì đây là cái khóa học hoàn toàn miễn phí nha bạn à, bạn à, đào đào thế thì các bạn có thể tham gia những khóa học này để các bạn có thể định hướng thay vì chúng ta cứ đi hỏi cổ phiếu nào có mua được hay không mua bây giờ mất tiền mua bây giờ là mất tiền đấy thế là mua tất cả như này là mất tiền nên chính chính vì vậy chúng ta hiểu rõ được chu kỳ như thế nào hiểu rõ chu kỳ như thế nào để chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn lần nữa xin chân thành cảm ơn